asilen um relative minor le relative major ti mi umi chu mi pol kan zo dingi tu a ta thim na ka c e, sin kan tum tiki a minor kan fe mi d e, d major kan tum chani d major master key kan mani kan tum chani b minor kan fe mi e si le si sharp minor kan fe khati ve kha relative minor pol an si chumi pol chu ziang ruang relative minor ti in ko an si ti mi le a ziang tin a kami minor scale por kan tu ading timi kha kan zoding mi ju si i tu tum chu a theory lo in kan zo mai ding sia tile i keyboard hi vun tu mi record ding kha chan ka pek thailo ding ruanga a theory lo hin kan zo mai se ding i chule hi mi c d e f g a b poly unrelated minor pol kha kan zo the ding i chumi the nuwa a kan a kan adang kha yang wegen meiner Scale uh, Formula umi yang wegen meiner Scale kan uh, uh, to ading timi kha kan zo sal leading okay asile kan nungi kan zirvek kan kan dung lami kan zo zo vek in major scale chu himi hi si hi hi si major scale si i si major ranga uh, relative minor chu um, a minor c chu chu jiang ruanga relative minor c e timi kan zo asile he si hi kan zautika. tika si hi one a si e sile hi hi two a si do re mi mo three four five six seven eight lo le one kal di thai mo so mi si e kan um kan dung uh, a minor scale kan rel zau vek kan uh, major scale kan tumtiki tiki aparuk na kha kha kha a relative minor si rung rin churu nga eh, relative minor si ru nga c ranga a minor hi relative minor tina ka ce a minor ranga c major hi relative major tina ka ce chumi um ya chu chu si churu nga um dan chu relative an si ru nga khan i relative scalable nicun an man mi kha major le relative minor scale i an pole mo notable an zatin an bango trade an bango trading chu chu a pakhat na thu pi bi ga si e a minus a a sin kan tum thoki a tiang kan tuma si le kha kha a minus scale la siding c sin kan tum thoki himi zaten c tiang kan tuma si le chu c major scale la si mai churonga himi hi a ol sam thai big zone in kan zir tuwa hin intervals vek zir se la chu tampi a nok ding um, music basic này nei mà hranga theithiam har zet ding i pakhat le pakhat hi ti to tlang in simo si lawa chun sim kha har zet intervals ti mi pol om sinan intervals pol chu kan rel du lem lo ding awl sam zong in zir kan tum chu ronga c hranga a minor hi relative minor C um okay e minor relative C major 那卡我们当初是没，你像让啊，对嘞，我们当初拉去 solfain 跟 relative 嘞么，拉卡以 a relative 是谁？就让啊，因为是多是 resi fa so la ti Do，就是我们当初 Do Re Mi Fa Sol La Ti Do 第十列 Do Ti La La 一線托 minor A minor scale 跟上轉 La Ti Do Re Mi Fa Sol La 第十，這就是咪我們當初就是我以卡地中一根螺絲咧，我甚至個先安。呢打咧 minor scale formula 跟住實令注意啲家轉而。 uh, a music theory fe dan dik taka chun a minor a kha la ti do ti in sak ding asilo asilawi himi kha do vek in an siar tho tho sinan do re mi flat a ti vek in kha i siar dan kha rung um churuanga i kami kha ne ta le kan zo sal le dingi chu chu um dan tlang pi tu chu c relative minor chu a minor c chu chu tu i kan thei a tool mi pakhat na kan ti ke chu ti hakha si e. um chu le tu chu si thea di si e ruanga D major kan zau ding uh, relative to B minor. Uh, khatin kan zau dingi uh, awl something in ruat se la. Okay, lệ tui kan ti tool mi chú uh, scale kan ngan G A B C D S lam lam um i himia khan kan dunga major scale kan zir zo ronga khan ke chu ka thei che ronga i karun ngan thei me ding e sinan midang hrekhat por franga chun himi hi nan thei chia lo ruanga khan i kandungi kanti ve khan chate paringa ni i formula thon tuat khatruling churonga i tui formula ha chu ka real shan pa non lo dingi a thei thiam chia ka lo ruan men dingi major scale nan thei thiam ri lo si le video danga rak zula aum dan chu an tua hin himi C major scale kha chun i kan thei vekin a di major scale C major kha chun ni man black notes kan phang lo i a lung dum piano pari lung dum khakan phang lo chu ronga a tool la vi sinan di major scale a chun kan resolve zo vekin key signature kha two sharp si chu ronga himia hin sharp pani kan nei tool chumi chu a umzia chu mite hi ka mun man duak tool dingi hmm hina le na hin sharp kan nei tool um hati dekhan kha asi e d major scale chun chun tua kan zo ding mi chu d major scale he hitin a number kha si vela lai 3 4 5 6 7 8 or 1 mo hatinga tidingi e chumia si ruanga a number 6 na ki nan mo asile a number 6 na ki ani khal e a relative to sive churonga di di sanga relate di major sanga relative minor to b minor c so wrong c c major i la kan saki a minor kan fetika chumi hla chia chia kha akhi aniam deuh si le di kan tum tika d major si b minor kan fe theu chumi chu himi relative an si ruanga he si e hadi khana sin in um ka zumi chu ruanga hi hi relative ti na si mai hmm chile next kan zo sal le ding atok deuh mi umpang si le comment a khan adu du chana unsur le mai ula okay relative to C sharp maina himi sharp sign te hi um hina hin himi mang te hin ol sami music note ngan nak ngai ngai software kan man lo ruanga du ve kin nga lo ikhati te kan thei tiam thei ko i um tu chu kan zo lo ding i e major scale kan ngan sal ding i F, G, A, e, B, C, D, E. Okay. Uh, ka thei chia ruang a à? khara chỉ mấy là là la dingi. Thei thiam lo tu kha chun major scale kha rel zo vekin ne ta le major scale là khan dak zo le ve mai ula. Ừ. Okay. Um, kan rel zo vekin um, E major scale là khan sharp giang za kan này thì kha. Eh, a thailo nan nan chuột dingi i hitin ke chu a formula ka ba ha ronga karun ngan thei dingi hina hin sharp pakhat um ding chile hina hin sharp pakhat um ding chile hina atul lo bia atul lo dia sharp pakhat um ding Oh. Ờ. fa ka e major scale si la line jun number te kha a four one kan ti la la dingi sile hm juronga he e major scale e major scale kan zo sile a number paruk nak chu c sharp si la la juronga c sharp he minor a chang ding om ji chu e major e he 음, 이카 메자 실레주 relative to C sharp minor C sharp minor khasila la mai e hm a ah, simple palm ka thei kan fail loading next kan fail solving f f major scale silo relative to d minor ju jiang a kan sao silen scale kan gan leading f G A B C D E F โอเคจน F อ่ะคันยังมีโปลเลชั่นดีมียังมีโปรเลฟเลตดีมีค่ะกันเทค่ะ F ค่ะจูอืมเฟลตอัตุลโซนัสีค่ะอีค่ะคันนั้นจริงไล่มกเทลวีจรวงอ่ะเอฟ่ะจุนดีเฟลตกันเรดดิ้งที่มีจริงเราเนั้นอุปังสิเล nan uh, ah, maten practice le atul ding i uh, ah, khami ka simpia sala se chun arei ah, tu ding thấy thei che zo hranga boring pang ding i churonga sinh viên unloading, cái explain unloading, còn koltong hi ka thiam lovi ka ron tong ve pang theu 5 6 7 oi oh oh hmm. 8 or 1 8 or 1 tinak dule 8 kalan ti dule a repeat or si tika do re mi fa sol la ti do re mi fa sol la ti ti an an repeat veo tika kan kati kan nang cheu kati kan a te ti amul na ka khun ngan si kha e to mi si tika a number 6 to d si churonga f relative to f major le f major to a relative a di minor sila là mấy ờ thế thêm gel thêm mô um, comment là in run sim pa pau cái save reloading um. ok silen đang cần dấu lệ đính G major relative to E minor. E 어. Ờ. G 가 G scale cần ngan ding B C D E F G okay G scale là jiang mi uh, relative ti mi kha number pro nang ding a siro nga G scale la khan jiang mi a sharp ti mi kha kan ching một cái ka thailo F sharp C ừ. sharp pakhat long asi come on z scale to chile 1 2 3 4 5 6 7 8 1 okay okay a number paruk nak chu g ka 1 asi 2 b3 c4 d ka 5 asi number 6 to e asi let's yeah so ah. g major scale E relative to E minor sila lamay. Simple na sa loading om ran pain ka thailo hi a harsami om um sia chun mm, su ring ring si ko a major scale a major to G flat minor. Ờ. Ừ. Ừ. GBM thế thấy chiêm chiêu cầu đi music note ngàn đàn tlang pi sĩ bang không mi tal chu thấy thiam ding cái lâu base ding ý um, 0 a chiflen maina si timi kan zo sal si le a scale kan ngan sal la la ding c d e f g e. a a scale a te sharp yang zat kan nei jing lai mo c sharp ชับปทุมสิคะค่ะขัิขันกันมุทัยอืมจูอมดันชูฮิมิฮีเกมาการักติสวลอี a scale G different mai na tin karak tum theu ring ring ka karak man theu ring ronga kha zong sangi ke khal i om um nan chu e yang abango ko g flat mai na le f sharp ti mi chu an an bango ko i ti sinan hina a music theory tak tak i kan zo ding i kan rel ding asia chun g flat mai na le f sharp mai na he kan tum mi chu abango check chi ding nan ako dana khan himi hi nga G flat minus ti in ko anga lo jang ruanga ti le A scale in kan um ruanga G flat minus kan ti si le khon F kha lo F himi hi himi no ti allo ding au kan rel tel lo vek si churonga him hi a pe o ka tul mi si churonga a kar laka F tanin, E sin G a kan direct thailo E sin G flat tin alut thailo E sin F kha lu ta tul churonga hi atul lam son hi kan thleng dingi F sharp minor asi chu chumi si ronga himi hi mitam pin kan thiam dan a ol sam son theu ronga khan khatin kan zong sang ve men thewi sinan chu aum dan dik taka chun chu ti lo deu G flat minor ti lo in F sharp minor ti son ding rak si chu okay kan goal chu kan thei thiam ko a bang e poilo wa rot sela hmm. kan mang men ding okay silen tu khal b kan zo sal ding B major, 비메자 Chun, uh, A sharp minor sidingi A sharp silawin G sharp silawin katina G sharp silawin A flat minor ceiling hmm. các bạn lâu phong lệ cần check phiếu lệ đỉnh hmm. cái khẩu scale hi hi về khi cái tỷ lệ nào rồi tụt khăng cái rắc màn lâu đều à xí lệ khăm ít thế khá cần dấu tua à, cần dấu fielding à xí chú um đàn chú khá xí a à, theory a à, theory cần thiam à chun har a har tuk lem lo ti thei mai ding tha ti zel khan thil dang tla skill dang tla nan vatrot du tika tu ve khin hitin dan trot mai ding e har lo e okay b scale kan ngan ding b c d e f g a b biskel kha kanu a kan rel ve kan jiang so kan ti dang lam mi kha biskela chun tam jet dang lam ding a um ding i C kha sharp tool D khal kha sharp tool i chu tool f tool g khala tool E 이 칼라 둘 주루왕아 theory in june one two three four five six g sharp minor mo hati kana sile cia okay kakasi e tutu umzia tu b major Shangha a relative minor 2, G, G 上 minor ok See, okay. Uh, to see? um dan Pi a fe dan tu to see, um, example, uh, a major, scaly, a relative mai na yang mi nan phang nan nan phang du la thin ka hi ping nan ding si khi in hla na tum ding i si khi na tum re rawi um si khi na tum la yi um e mai na yi na lu mi kha ta thin ka a khi sang tuk bang se la เอกินทุ่มดูบังโอลาเอกีอาเซีงมีโคดันนั้นลุดดิ้งที่มีนาที่ดัวสิเลมีตัวกันที่เวกันเอสเกลนาที่จูลเอสเกลีเรลทีฟค่ะยังมีสิที่มีนาที่จูลจูมีสิเลออลเดนเอโคดค่ะยังเป็นเฟติมีนาทียที่มดิ้งเอาสัมจิดิ้งนี่ที่มีที่อามาทฤษฎีลงอินคลังเรา practically ตุ่มจานี่เอาโอคีที่ขลัทุบีเอาโอคีทียที่มเราบอลสังอัตลาที่เวกทฤษฎีอินตลาที่ดินเอ่อจาวีแต่ที่นั่นก็ หลานนั่นจะติดกับอินเทอร์เน็ตอะโคดบอลอุ้มมี่บอลนั่นจะดิ้งจุ่มยาขันอันงานมีคดทอนลงอุ้มดิ้งนั่งไม้สักเทมีโอทอนมีโลโลเมนเทจุ่มยีนสักเทมีโอทอนอันมีโลดิ้งอีโคดนั่งแข่งดูเสียจุนฮิมีทีษรีนั่งเทียมเสียจุนอันงานเจมีคดบอลค่ะแต่ที่นั่งก็ซคีนั่งงานนี้เอคีเอไมเนอร์ลุดดีไมเนอร์ลุดอีไมเนอร์ลุดบีเฟลต้าลุดที่เวกัสซีเลคุยน่าอ่ะ i hin na sak tika yang te vekin na thlengning ti mi skill kang hin na tuat trading the ding churonga um, i achang the si le um sharp scale pol kla flat scale pol kla practice the theola na sanga atha si mai ti kha um kalo um chu chu mm, uh, tip mo uh, zirdan ding uh, ma son chak the dan ding a si bik chu okay chu ve lengam du to ding hi hemi pol hi hi tin theory hi tin kan zo phot i ne ta le uh, minor scale i formula ton yang te vekin minor scale kan ngati mi formula in kan zau sal le dingi um chumi lana kaman rem chang uh, thei veten um keyboard ti kat eh, tummi video karun to sal tum dingi minor scale pol kha katum dingi turum chu um athiuri kha karun detail no loading atum mi te long karun ti thlang dingi chule i khatin atum mi te kha i video pakhat ten a akidang scale dang te ten karun upload le sa le okay si le chu vi link kan du video shri ding video ra zo lùng kelung À, am ah, mitang thon trong thời ton rak share sak chiu framu next video kan tong sal ding bye bye